xin chào tất cả các bạn. Lê Mai đã quay trở lại với chương trình hệ thống bao cao su siêu thị 18 ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Lê Mai xin được giới thiệu cho tất cả các bạn biết về tất cả các loại dòng bao cao su à, nam nữ đô rét ok à, sagami thì à, trước tiên thì à, lê mai xin được giới thiệu cho tất cả các bạn về cái dòng sản phẩm bao cao su nam nữ đô rét này à, thì à, à nó được à, thiết kế là vừa vặn à, ôm sát mỏng nhẹ à, chất liệu à, của dòng sản phẩm bao cao su à, nam nữ đô rét này à, là nó làm bằng 100% mũ cao su thiên nhiên à, bên cạnh đó thì à, nó mang lại cái cảm giác chân thật cho các bạn à, nó đảm bảo được cái tính an toàn sức khỏe cho cả hai bạn thì à, đối với dòng sản phẩm bao cao su nam nữ Durex này á thì ờ, nó được xuất xứ là từ bên Thái Lan nha mọi người à, và những bạn nào á mà muốn à, quan tâm hay là muốn mua hàng á thì các bạn hãy truy cập vào cái đường link ở phần phía dưới mô tả nha các bạn thì khi các bạn đặt hàng bên Lê Mai thì Lê Mai sẽ giảm giá luôn ưu đãi luôn cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm luôn nha thì giá giảm giá sốc luôn cho các bạn giá rất là rẻ và rất là vừa túi tiền cho tất cả các bạn ạ à. thì à, những bạn nào quá mà à, những bạn nào quá mà muốn hỗ trợ gì thêm á thì các bạn hãy gọi điện thoại vào cái tên gian hàng trên Shopee siêu thị 18 ở dưới á thì nó có ghi cái số điện thoại á các bạn các bạn có cần liên hệ gì thì các bạn hãy liên hệ bên Lê Mai sẽ giải đáp hết thắc mắc dành cho các tất cả các bạn thì um, ngoài cái dòng sản phẩm Durex ra nó còn có những cái loại dòng sản phẩm khác như là Michio, Oleo, Euro O2 hay là Bosch, Okamoto, Innova thì tất cả những loại dòng sản phẩm này thì à, à, khách hàng á, rất là ưa chuộng và rất là yêu thích vì vậy á, có một số khách hàng á, đặt á, à, nhanh hết lắm lắm các bạn uhm, tại vì á, khách hàng người ta đặt á, đặt bên lema rồi á nhưng mà thực sự là uh, những người mà đặt sao á thì nó rất là um, ổn tại vì nó hết hàng rồi cho nên là người ta rất là tiếc cho nên đó là các bạn hãy nhanh tay lên đặt hàng giúp dùm lên mai bởi vì số lượng có hạn nha các bạn các bạn mà đặt rẻ thì nó hết hàng thì rất là ổn dành cho các bạn đấy các bạn ạ à. thì uh, các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần tiếp theo. Bye bye.